tu phi đề mong chàng ô say lỗi tu lún lơ hê ngà sa chô hà chưa tối á lô la <coughs> liang buông bé chỉ ngã cha na sa ta xin na phi la chi nào sừng lên ngã siêu là chẳng ngã chân ¡Gracias! xin suy về vì phu ế chân cha na tông lô sẽ liang phiên mê chân nhà na chín lô lê phu ô dân lô mi miên à, à chín suy bé vì phụ bé dân chàng sang tàu về sẽ na bài na thời phu liu lấy mà phu chín chi ngà si bé vì phu bé dân chàng mà quý bé chân nhà na phang lô người phụ ô এসেছেন quê na tiêu chia ô liu lỡ chỉ siêu mài ô phim mà sẽ pin thế siêu hồ thảo ô ô là mở tung na yu na chỉ chàng bé chàng cùng 就几遍几流那朋友，好讨嘞，反动走哦，军啊，是反动啊。

na tiết chu 哎，刘七。 معي في معطتي أو تملأ تيانين تيانين تنامينا سفون زنان chun chế bé tu về à, à. sa 当渡边。chẳng cửa ô lỗ lệ tu lê phung lê pin à sa dân thao في البيت kinh ô cửa là nan che nan sia che lo fin sa ko che yếm chiêu vẻ tồn cho phiêu ô khi lỡ phê chú chê lơ gọi nào

tâm tiêu vẻ lên rồi bé chế đại nà tại ta nà ô chị ơi cô lẽ điều pa nà chí á tề á tăng hô nhân lỗi chẳng lệ chim ô cha nào sắc quy giòn na tiêu lô ờ có thể na hậu nó quen nó kèn nó kẹt tồn ha hiên cái tệ mày em mà đau em cả hoa mà tệ tôi khủng mà tệ con ủ tôi lẻn chim mà tọa ủ mà tọa nó rồi 哦，第一有，出嚟之後。